thuộc à, phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với một cái à, căn nhà thiết kế với xây dựng là một trệt một lửng và ba lầu như quý vị. Nhà mình thì à, lửng là lửng xui nha với thiết kế phù nội thất và rất đẹp cũng như là một vị trí phải nói là tuyệt vời nằm trên một vị trí một trục đường và ngay À, một sẹc và một trục của đường đi vào luôn nha quý vị. Căn nhà này thì phải nói là rất tuyệt vời rồi với à, tặng full nội thất và thiết kế với à, một trệt một lửng và ba lầu nằm trong khu dãy khu nhà lầu đồng bộ và khu phân lô, khu xây dựng rất là đẹp nha quý vị. Với vị trí ngay khu trung tâm, ngay sát bếm lại khu vực trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị với đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi và nhu cầu nha quý anh chị. Một khu phố phải nói là rất đẹp và đây con đường của căn nhà mình này, một con đường rộng lên đến khoảng 6 mét nha quý vị. Con đường này thì à, đã được à, đổ bê tông rồi, rất là sạch sẽ và khu ở rất là an ninh, yên tĩnh và thoải mái. Với căn nhà này thì gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị. Ngay sát bên ngoài chúng ta sẽ có cái à, con đường thông rồi. Và cách khoảng tầm cỡ khoảng 10 đến 15 mét thôi là ra bên ngoài chúng ta sẽ có con đường thông rồi nha quý vị. Đấy, với một vị trí này thì uh, gia đình mình chúng ta vừa mua ở và mua để kinh doanh buôn bán thì uh, đang ngành nghề luôn. Với à, nhà mình thì uh, xây dựng uh, full hết nội thất ba căn luôn nha quý vị. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ uh, từng căn là với uh, giá là hơn 9 tỷ đồng một xíu nha và còn thương lượng nha quý vị. Vâng thì căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng đông hoặc là đông nam đều phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đồng tứ trạch nha quý vị. Đây, bên trong đây chúng ta sẽ đang còn tất là cả những các căn nhà lầu bên trong nữa này, cũng là đang bán và ở khu phố đây thì đã ở được gần hết rồi. Đấy, rất là đẹp luôn nha quý vị Vâng tiếp đến thì em sẽ đưa mọi người ờ, quý vị khách hàng mình vào bên trong để ờ, tham quan cái ờ, chi tiết của căn nhà Bên ngoài thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa cuốn và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có cái không gian khu vực gara ô tô cũng như là anh chủ nhà đang để xe hơi ở đây và có khu vực sân đậu xe máy luôn nha quý vị. Với hướng nhà mình là hướng đông nam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 ở ờ, thì ở khu vực đây chúng ta ờ, nếu là gia đình mình có xe hơi từ 4 đến 7 chỗ thì ờ, gia đình mình đậu vừa được luôn nha quý vị. Khoảng này thì khá là rộng luôn này với xe hơi 4 7 chỗ đậu rất là thoải mái nha quý vị. Và bên trong đây thì chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình. Thì ngay ở bên đây sẽ được gia chủ là thiết kế và trang trí những các cái kệ để những các cái chai ờ, nước hoa này kèm theo là những cái lẵng hoa khu vực ở bên ờ, tường của căn nhà mình rồi và khu vực đằng sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt cũng như là có khu vực để tủ lạnh và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm sau ghế nha quý vị và có tủ lạnh Đấy, bên trên thì chúng ta sẽ kết hợp với những hệ thống là đèn chùm đèn led và đèn trần. Đấy, với um, tủ thì được gia chủ thiết kế với những cái chất liệu là gỗ ăn cường rất là đẹp và chắc chắn cũng bền bỉ nha quý vị. Đây là một À, bộ ba siêu phẩm và nhà xây mới và cũng là sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Một căn nhà với xây dựng là một trệt một lửng và ba lầu, với xây dựng là lửng xuôi và xây dựng là một trệt một lửng ba lầu nha quý anh chị. Ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 17m. Xây dựng phun đất luôn và sổ công nhận đủ luôn nha quý vị. Thì à, căn nhà này nếu những ai mua thì à, sẽ được gia chủ là bao sang tên cũng như là hỗ trợ về vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và khi à, mua căn nhà này sẽ được gia chủ là bao sang tên cho gia đình mình tất cả những các cái mọi chi phí thì à, chủ nhà sẽ lo hết cho gia đình mình nha quý vị. Đấy thì à, với à, tặng lại toàn bộ nội thất ở bên trong.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 à, đang được nằm trên khu vực vị trí ngay à, ngã tư của Lê Văn Thọ và cũng như là à, Lê Đức Thọ luôn nha quý vị. Đấy, với à, ngay à, sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Nhông Tây cũng như là gần với lại nhà, à, khu chung cư The Dream Home và ngay sát bên với lại khu vực à, nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời. Trên đây thì sẽ được gia chủ là tặng full nội thất cho gia đình mình này từ những cái giường, cái tủ và cái kệ đế tivi, bàn trang điểm luôn nha quý anh chị. Một mẫu nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Và căn nhà thì được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết kèm theo gia đình mình Phải đó là rất là đẹp và phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình Những ai mua để ở hoặc là mua mở văn phòng công ty Cũng như là buôn bán về hàng online mỹ phẩm hoặc là mua để cho thuê Đấy thì ờ, căn nhà này phải nói là rất phù hợp cho những ờ, đại gia đình mình Cũng là đang có mức tài chính và với vị trí căn nhà và nhà xây mới 3 căn đồng bộ rất là đẹp nha mẫu hiện đại và tặng full nội thất hết ba căn luôn những ai đang ờ, xem và lựa chọn cho mình ờ, với một trong ba căn mua trước một căn thì ờ, sẽ có giá cực kỳ là mềm thì anh chủ nhà xây ba căn ra anh cũng muốn bán trước một đến hai căn thì những ai xem quan tâm được đến thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để sở hữu ngay cho mình nha quý vị và khu vực đằng trước đây chúng ta sẽ có giường tủ và có bàn đặc điểm cái để tivi để đủ hết rồi và bên trong thì chúng ta sẽ có bồn tắm nằm và có phòng tắm đứng lại với tất cả nội thất full được bên trong luôn với ờ, nội thất cao cấp nha quý vị Nhà mới đẹp mua bán công chứng ngay trong ngày dọn về ở luôn Đấy và có thể là gia đình chúng ta đưa trước một nửa là quý vị có thể là dọn về được rồi Đấy rồi về ở ở trước cũng được nha Tại ba căn chủ nhà à, bán trước căn nên là cũng tạo điều kiện cho quý vị mình và bên trên đây thì sẽ được gia chủ đóng những các cái um, tủ này và có hệ thống là trần thạch cao đèn led đèn chiếu sáng căn nhà mình nha quý vị và mỗi phòng ngủ thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và cũng như là có uh, uh, bồn tắm nằm luôn cho gia đình mình nha quý vị Đấy, với bên trên đây thì chúng ta sẽ được gia chủ là đóng giường và tủ bản trang điểm kệ để tivi cho căn nhà mình rồi rất là đẹp và một bộ ba siêu phẩm đẳng cấp nhà phố nằm trên khu vực uh, khu trung tâm thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển đi lại và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ với giá là 9 tỷ 100 triệu đồng thôi Và còn thương lượng cho đại gia đình mình nha quý vị Chỉ 9 tỷ 100 triệu đồng và giá này thì còn bớt Và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha Cái nhà mình là ngang 4m2 và độ sâu là 17m Và xây dựng một trệt một lửng 3 lầu Lửng nhà mình là lửng xui và khu ờ, xây dựng mới, khu phân lô rất là đẹp Khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng thờ này Cũng như là có sân thượng đường trước thì à, đường trước đây chúng ta sẽ có những các cái uh, chậu cây chậu hoa này trang trí khu vực bên ngoài mặt tiền và tạo thêm những các cái à, không gian xanh mát cho căn nhà mình với trần thì được gia chủ là ốp gỗ rồi rất là đẹp nha quý vị với đường sau thì chúng ta sẽ có cái không gian khu vực phòng giặt và sân phơi đường sau nha quý vị đây, khu vực đường trước thì chúng ta sẽ có phòng thờ và đường sau đây thì chúng ta sẽ có cái sân phơi và phòng giặt Đấy, khá là rộng luôn. Và bên trên thì ờ, sẽ được gia chủ là lập những các cái mái tôn rồi. Chè ờ, chắn rất là chắc chắn nha quý vị. Thì những ai đang xem và theo dõi cũng như là quan tâm đến ờ, bộ ba căn nhà đẹp và đang có nhiều cầu mua cho mình